cùng với đó là có League One thì ở trong video ngày hôm nay chúng sẽ nhận định cho em một trận đấu ở trong cái khuôn khổ Serie A đó là trận đấu giữa Monza đối đầu với à, Napoli thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này thì à, Monza có thể giành được 3 điểm tiếp theo để có thể củng cố vị trí của mình ở trên cái bảng xếp hạng hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái quan điểm cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong cái trận đấu này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 thì hiện tại ở trên trang mình đang có đây thì à, nhà cái sẽ niêm yết mã kèo là 0.75 cho Napoli anh em bỏ một vào Monza sẽ ăn được 0.98 và bỏ một vào Napoli sẽ ăn dư là ăn 1.03 còn hiện tại kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là 2.5 anh em bỏ một vào kèo tài thì ăn lên tới là 0.9 và cùng đó là bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn đủ còn hiện tại thì kèo cược chấp hiệp 1 cũng như là tài xỉu hiệp 1 thì được niêm yết ở mức lần lượt là 0.25 và một trái hoa thì ngoài ra trên trang đang có một số mã kèo sớm như là kèo tỷ số, rồi uh, cơ hội kép cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn và tỷ số cách biệt cũng như là đội thắng ngược dòng thì ở trong uh, cái trận đấu này thì mình nghĩ anh em có thể nằm vào cho mình cái mã kèo là uh, cả hai đội thì sẽ là không ghi bàn à, xin lỗi anh em là cả hai hai đội là sẽ có một đội ghi bàn đó là anh em bỏ một và sẽ ăn được lên tới là 2.15 và cùng đó là sẽ có mã kèo tài xỉu phạt góc cũng như là tài xỉu phạt thẻ khi hai mã kèo đó nhà cái sẽ nêm ít sau vào từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ trước khi trận đấu được diễn ra để anh em có thể uh, tham khảo đầu tư sau còn hiện tại thì ở à, uh, trên trang chưa nêm ít những cái mã kèo đó cho anh em có thể xem và tham khảo và cùng với đó ấy, thì anh em nào mà còn đang chơi qua tàu qua cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele hoặc là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể hướng dẫn anh em tham gia trên trang như thế nào và đăng ký ra sao chứ mình thật sự là không khuyến khích anh em chơi qua tàu qua cò khi ở trong cái trận đấu này anh em chẳng hạn thích thằng uh, Napoli đi anh em bỏ một vào Napoli ăn lên tới là 1.03 nhưng ở ngoài thông ngoài cò chắc chắn không thể nào mà cho anh em ăn nhiều hơn 0.85 được thì chính vậy cái việc đó rất là thiệt to cho anh em về cái việc mà anh em phải vô một má kèo rất là sớm và cũng đó là mất tiền like tiền phí cho bọn thầu bọn cò thì mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một cái trang chơi riêng đây chính là cái lý do mình đưa ra cho anh em còn hiện tại anh em nào còn chưa biết tham gia trên trang ra sao và trang nào uy tín hay đầu tư ra sao thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua Tele hoặc là Zalo thì Dũng sẽ hướng dẫn tận tình cho anh em cách đăng ký cũng như là cách tham gia. Còn hiện tại thì anh em cùng mình quay lại với trận đấu ngày hôm nay. Thì uh, phần sân của Monza sẽ tham gia với cái trận đấu này với sơ đồ là 3412 còn bên phía phần sân của Napoli hiện tại là sơ đồ 433 trong khi đó thì về cái phần vắng mặt ấy, thì anh em thấy phần sân của Monza thì có lên tới là năm cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ là không biết có thể ra sân được ở trong trận đấu này không và có một cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể ra sân. Trong khi đó phần sân của Napoli thì anh em thấy là sẽ có hai cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể ra sân và là hai cầu thủ đang bị nghi ngờ có thể ra sân vào hiệp 2 của trận đấu. Và anh em thấy ở cái việc mà có cầu thủ nghi ngờ bên phần sân của Napoli đó là Victor Osimhen nhưng ở cái sơ đồ dự kiến là cũng có phần sân uh, có cái à, cầu thủ này thi đấu ở hàng tiền đạo trong trận đấu này bởi vì đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến thôi chứ chưa phải là cái sơ đồ cuối cùng của ờ, chúng ta có được bởi vì chúng ta chỉ xem cái sơ đồ này để ờ, quyết định coi như là dự kiến là ra được cái mã kèo nào với cái đội hình nào thôi chứ còn cái sơ đồ chính thức phải là từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì khi đó mới chốt ra được cái những cái mã kèo ngon hơn và chắc ăn hơn bây giờ thì uh, còn về cái việc mà anh em có thể xem qua trong lịch sử đối đầu ở trong những trận đấu gần đây thì uh, về phần sân của đội chủ nhà Monza thì trong khoảng là 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có cho mình chỉ là 4 chiến thắng và trong đó có lên tới là 5 trận hòa và có một trận thua trước Lazio với tỷ số là 2-0 trong khi đó phần sân của Napoli thì hiện tại đang có chức vô địch của bảng đấu Serie thì đội bóng này có cho mình là 4 chiến thắng và hai trận thua và trong đó là có tới là bốn trận hòa thì anh em có thể xem qua của mình cả hai trận đấu của hai thằng này thì đều hầu như về cái má kèo xíu như là trận hòa gần nhất của thằng Monza trước Torino với tỷ số là một đều uh, hòa một đều trước uh, Roma và trước đó là có trận uh, thắng 2-0 trước uh, Spezia thì anh em cùng mình xem qua ở trong những trận đấu này nhà cái sẽ đưa ra cái má kèo nào thì uh, trong trận đấu trước đối thủ là Torino thì Torino đưa ra mức chấp là 0.5 và Monza đã thắng được cái kèo châu Á ở trong cái trận đấu này và cùng với đó về cái uh, mở kèo phạt góc thì trong trận đấu này có lên tới là 11 phạt góc và cũng đó là ba thẻ vàng. Còn về trận đấu trước đó khi mà Monza thi đấu với Roma trên chính cái sân nhà của mình thì đã có cái trận ở hòa một đều và cũng có được cái việc mà chiến thắng ở kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà Roma đưa ra mức chấp là 0.5. Còn về cái việc về những cái mắc kèo phạt góc cũng như là mắc kèo thẻ thì anh em thấy trong trận đấu này chỉ có 5 à 7 phạt góc mà thôi nhưng mà có lên tới là 8 thẻ vàng cũng đó là một thẻ đỏ. Thì còn về trận đấu trước đó khi mà tháng 2 không trước Spezia thì ở trong trận đấu này uh, Monza lại tiếp tục thắng cái kèo châu Á khi mà uh, nhà cái đưa ra mức kèo đồng ở trong trận đấu này và cùng đó như anh em thấy trong trận đấu này lại chỉ có 6 phạt góc cũng như là ba thẻ vàng được đưa ra trong trận đấu này còn về cái phần sân của đội khách là Napoli thì anh em thấy cái trận đấu gần đây nhất là thắng uh, 1-0 trước uh, à, Florentina thì trong trận đấu này Napoli đưa ra mức chấp là 0.5 và thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này cũng như anh em thấy về cái má kèo phạt góc thì trong trận đấu này cũng chỉ có 5 phạt góc cũng như là không có một cái thẻ vàng nào được đưa ra thì về những cái trận đấu trước đó thì em thấy là sẽ có trận hòa một đều trước Unisi, trận hòa một đều trước uh, à, Salentina của trận thắng 1-0 trước Juventus. Còn ở cái uh, lượt về cúp C1 thì anh em thấy là có trận hòa một một đều trước AC Milan thì anh em có thể xem qua của mình một số trận đấu để xem qua những cái mã kèo nhà cái đưa ra là sao thì khi mà thi đấu với Unisi thì nhà cái đưa ra mức kèo là mức kèo đồng thì uh, đã thua hay kèo châu Á ở à trong trận hôm nay nhưng về cái mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì cũng chỉ có là 8 phạt góc được đưa ra cũng như là một thẻ vàng được rút ra ở trong cái trận đấu này thì về cái trận đấu trước Salentina thì cũng là một trận đấu có tỷ số là hòa một đều nhưng ở trong trận đấu này Napoli đưa ra mức chấp lên tới là hai trái hòa thì chắc chắn đã thua hay kèo châu Á ở trong trận đấu này thì như anh em thấy những cái trận đấu mà mình vừa đưa ra cho anh xem thì hầu như uh, những cái trận đấu của hai này thì đâu trên cái đấu trường CA này á, thì có rất là ít phạt góc được đưa ra cũng như là ít thẻ được rút ra anh em có thể thấy một con số thống kê được thi đấu ở đây thì 5 trên 6 trận đấu gần đây mà hai này thi đấu á, thì có ít hơn 10,5 thẻ được đưa ra và cũng đó là uh, thằng ở ờ, Monza thì có là 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất có ít hơn 2,5 bàn thắng còn về phần sân của Napoli thì 7 trên 7 trận đấu gần đây nhất có ít hơn 2,5 bàn thắng vậy thì ở cái trên bảng xếp hạng anh em thấy phần sân của thằng Napoli hiện tại đang đứng chiếm trệ ở vị trí thứ một và chắc chắn là có cái ngôi vô địch ở trong mùa giải năm nay rồi. Với cái việc mà có là 34 vòng đấu thì có lên tới là 83 điểm. Hiện tại đang cách biệt với Juventus lên tới là khoảng là 13 điểm. À, xin lỗi em là 17 điểm Còn về việc phần sân của đội chủ nhà Monza thì hiện tại đang rất là cần điểm để củng cố cái vị trí trên bảng xếp hạng của mình Khi mà hiện tại chỉ có cho mình cái vị trí là 11 trên bảng xếp hạng Sau khi cũng trải qua là 34 vòng đấu nhưng mà chỉ có cho mình là 46 điểm mà thôi Hiện tại là đang đồng điểm với vị trí thứ 10 và thứ 12 trên bảng xếp hạng thì như em có thể thấy cái hàng công cũng như là hàng thủ của đội bóng này cũng không tỏ ra quá là nổi trội khi mà chỉ có cho mình là 42 bàn thắng sau khi mà trải qua 34 vòng đấu và cũng đó là bị thủng lưới lên tới là 45 bàn thì anh em có thể xem qua cái việc mà hàng này trước giờ đối đầu với nhau thì chỉ mới gặp nhau có một lần ở cái lượt đi mà thôi thì ông trận đấu này thì Napoli thắng với tỷ số lên tới là 4-0 và anh em có thể thấy ở trong cái trận đấu này thì Napoli lên đưa ra cái mức chấp lên tới là 1.75 trong khi đó ở trong cái trận đấu này thì Napoli lại chỉ đưa ra mức chấp là 0.75 mà thôi thì đã ít hơn một trái so với lượt đi vừa rồi và trong trận đấu này thì Napoli thắng với tỷ số cách biệt lên tới là 4-0 còn về cái má kèo phạt góc cũng như là má kèo thẻ thì anh em thấy ở trong cái lượt đi này thì uh, lên tới là 14 phạt góc cũng như là ba thẻ vàng được đưa ra thì hiện tại như anh em có thể thấy mình vừa đưa ra cho anh em xem thì Napoli đang đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chính vậy cái việc mà cái mục tiêu thi đấu của Napoli hiện tại chỉ là kiểu có thêm bàn thắng để có thể ờ, tôn vinh cái danh hiệu của mình cũng như là làm hài lòng với những cái người uh, hâm mộ của đội bóng này còn về phần sân của Monza thì hiện tại đội bóng này đang rất là cần điểm để có thể củng cố ở trên bảng xếp hạng khi mà hiện tại đang đồng điểm với vị trí thứ 10 và thứ 12 trên bảng xếp hạng. Chính vậy cái việc mà đội bóng này muốn có thêm cho mình điểm để có thể leo lên ít nhất là vị trí thứ 8 và à, thứ 7 đứng ở trên phía ờ, phần sân của Fiorentina. Thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì mã kèo nào là mã kèo mà anh em nên đầu tư và mã kèo nào sẽ là mã kèo sáng nhất ở trong trận đấu này thì hiện tại mình đang chốt cho anh em một số mã kèo được đưa ra ở đây thì về cái kèo cược chấp toàn trận thì mình sẽ đưa ra cho em mã kèo là Napoli chấp 0.75 và cùng đó là kèo tài xỉu toàn trận khi mà nhà cái sẽ niêm yết ở mức là 2.5 thì mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là xỉu 2.5 ở trong trận đấu này thì như em có thể là ở trong những trận đấu gần đây thì hai thằng này thi đấu có rất là ít bàn thắng chỉ từ 1 đến hai bàn được ghi mà thôi khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà và sân khách của mình thì phần sân của Napoli cái việc mà thi đấu trên ờ, vị trí là sân khách thì không quá là nổi trội khi mà chỉ có cho mình là những trận đấu như là hòa một đều rồi một không cũng như là thua một không còn bên phía phần sân của Monza thì cũng chỉ có cho mình một số trận đấu là có trên hai bàn thắng mà thôi nhưng khi mà thi đấu với một đối thủ mạnh hơn đó là Napoli thì mình nghĩ Napoli à, Monza không thể hiện được quá là xuất sắc ở trong trận đấu này thì chính vậy mình sẽ đưa ra cho em mã kèo là xỉu 2.5 ở trong trận đấu này và cùng với đó là mã kèo xỉu góc ở trong trận đấu này luôn bởi vì ở trong trận đấu này thì mình nghĩ là chỉ có khoảng từ 5 đến 7 góc được đưa ra ở trong trận đấu này không thể nào nhiều hơn được còn với ờ, mình có chốt ra cho em thêm một cái má kèo tỷ số đó là má kèo là uh, 2 0 về với phần sân của Napoli thì hiện tại ở trên trang thì khi mà anh em nằm vào cái má kèo là 2 0 thì anh em bỏ một thì ăn lên tới là 7.7 thì nếu anh em nào kết thì có thể nằm vào cái mã kèo tỷ số là 20 ở trong trận đấu này nhưng mà mình đã chốt cho anh em ở đây thì hiện tại ở trong video ngày hôm nay chúng sẽ chốt cho anh em những cái mã kèo như sau Napoli chấp 0.75 xỉu 2.5 cũng như là xỉu góc ở trong trận đấu này còn về cái kèo tỷ số là 20 thì anh em nào kết thì có thể vô còn không thì thôi thì có thể đánh ngược mình thì hiện tại thì à, Dũng xin phép nhận định à, cái video sớm ở đây còn là về những cái thông tin chính xác thì từ phải là 30 đến 10 à, phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì lúc đó thì Dũng sẽ chốt ra những cái má kèo chính xác hơn ở trong nhóm có thể là bây giờ Dũng chốt ra những má kèo như này nhưng mà từ 10 đến 3 phút khi mà Dũng có thông tin liên quan đến đội hình cũng như là thông tin liên quan đến uh, trận đấu chính thức ấy, thì Dũng lại có thể chốt ra một cái kèo ngược nên Dũng chỉ khuyến khích anh em tham khảo những má kèo này anh em nào kết thì có thể vô còn không thì thôi còn để nhận những cái má kèo chắc ăn hơn thì có thể liên hệ cho Dũng qua tele a cộng Dũng sẽ kèo hoặc là số Zalo 0797739553 thì video ngày hôm nay Dũng nhận định sớm về trận đấu giữa Monza đối đầu với Napoli để anh em có thể xem và tham khảo thì Dũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá hoặc là Dũng soi kèo. Chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư.